Di Đà Phật Hôm nay ngày thứ Bảy ngày 10 à, tháng 12 năm 2022 à, ờ, Ngồi đây à, <clears throat> trò chuyện với uh, quý vị Tin tức gì mới thì sẽ thông báo từ Thiên Đình <laughs> Đài, đài này là đài của uh, Hội đồng Chư Phật Của Thượng Đế, của Thiên Đình có những lời thật lời thiệt và đang xảy ra và sẽ xảy ra cho nhân loại cho toàn quả địa cầu Ê Vinh cho nó mờ quá Không biết cho nên like ta coi có mờ không vậy lần lại ok sao tivi nó mờ ok nghe chưa ờ, được rồi đó good tức là online không có mờ phải không con ờ, thử có rõ không Hello. Hello. nãy mình à, đang nói chuyện à, việc à, so sánh tất cả các đạo với đạo thiên tâm đạo thiên tâm là do thượng đế lập ra con của ngài là người nói lại và mang à, thân tứ đại để mà chứng minh của lịch sử đừng gớt cái microphone à, nó cũng giống như những đạo à, phật đạo ông giáo cũng có thân người để làm lịch sử có những cái đạo chỉ là truyền thuyết à, nói qua không à, không có lịch sử của à, người trên trái đất thì à, <coughs> nãy mình nói nói lại sơ à, để tiếp tục luôn đang nói nó ngon chớn nãy ngoài trời lạnh khoảng năm năm chục năm độ F của Mỹ mặc áo lạnh cái này nói trên Đạo Thiên Tâm thì ra đời năm 2017 ngày 16 tháng 3 2017 có ờ, <clears throat> tại nước Mỹ Đạo Phật giáo ra đời ờ, thế kỷ thứ ờ, uh, 6 trước công nguyên do Phật Thích Ca là người khai đạo hiện giờ có khoảng 500 triệu người đạo thiên chúa giáo <clears throat> ra đời ở bên uh, do thái giờ có khoảng 2 tỷ mấy người uh, cách đây 2000 uh, ờ, tính theo năm mình luôn á 22 ấn độ giáo có trên mười mấy nghìn năm <clears throat> cũng thờ thượng đế thiên chúa giáo cũng thờ thượng đế nhưng đạo ấn độ giáo có trên tỷ người hồi giáo thì từ ở uh, ai cập bây giờ một tỷ sáu người cũng thờ thượng đế đạo do thái giáo có mà um, khoảng mấy chục triệu người cũng thờ thượng đế người sáng lập là ông à, Braham còn bên hồi giáo là ông Mohammed <clears throat> nho giáo là đức khổng tử sáng lập à, trước công nguyên năm à, năm trăm 551 năm Tóm lại, hồi nãy có nói này nhiều, mình để tổng kết sơ sơ. Hôm nay Đạo Thiên Tâm ra đời để mà thống nhất tất cả các đạo lại trong tương lai. Và Đạo Thiên Tâm là đi giữa, giữa Phật giáo và giữa Công giáo. Đa số tất cả các đạo trên thế gian này đều là thờ cha hết. Cho nên Hội đồng Chư Phật và cha quyết định à, nói qua đức thầy đức thầy là người dạy xuống cái đạo này cho kiệt với mẹ thì à, ai tin không tin thì mai mốt đức thầy ra đối chứng với ngài nha, đừng có chửi kiệt nha kiệt chỉ là người lặp lại thôi ba năm nay lặp lại 185 cái clip từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ rồi à, <clears throat> chuyện đạo thì à, chuyện nó trúng cũng gần hết rồi <coughs> cái kết cuộc còn lại là chúng ta sẽ sắp sửa bước vào thời cực kỳ sung sướng nhưng mà trước khi qua sung sướng thì mình phải cực kỳ khổ cho nên hôm nay kinh tế thế giới đang ở cái thời là thời, thời gọi là rất là khổ hãng xưởng từ ở mỹ cho tới uh, thế giới cho tới việt nam được rồi đó Rồi những công ty ờ, Việt Nam Cũng về rời khỏi Việt Nam Dân thất nghiệp Mỹ cũng thất nghiệp Thấp sửa khổ nạn Bao nhiêu cái clip đều nói là Mình dự trữ tiền Dự trữ lương thực Tiền Việt Nam thành giấy Bitcoin sẽ ờ, bay như gió thì tất cả đều trúng hết bữa nay Bitcoin thằng nó hay lên new hoài á thằng xem à, à, Bremen một đêm nó bay mấy chục tỷ á, nó lên <laughs> đài mấy ngày tính bắt nó ở tù á cho nên những gì mấy cái clip cũ mà nếu mà ai coi á thì đừng có tính bữa nay kiệt nói cái ngày mai sẽ ra nha bà con phải cho kiệt à, dài tuần với tháng nhưng mà sẽ sẽ ra hết á kiệt đã giải thích rồi kiệt là cái đài tin tức của thiên đình nhưng người đầu xe lửa xe lửa nó nó dài có mấy cây số thì chiếc xe nó chạy vòng vòng như nè vòng vòng núi thì từ từ cái đuôi xe lửa là CNN hay đài Fox hay đài à, Trần Nhật Phong quý vậy á là cái đuôi nó cũng bò theo à còn bây giờ thì cái đuôi nó nó nhìn cái đầu đang chạy vòng vòng trên cái cái cái đèo cái núi gì đó thì uh, sẽ có thì cái chuyện mà cái, uh, à, vô đầu đời mình phải nói tin tức để, để bà con <laughs> hiểu tin tức cập nhật của thiên đường thiên đình chứ không phải thiên đàng này. tin tức cập nhật của thiên đình là quý vị báo tất cả các con của thượng đế 6 triệu người hải ngoại ho vượt biên à, đi trên uh, trực thăng ở nóc tòa lãnh sự quán đi tàu trường sưng rồi à, sau này đi viện odp rồi đi viện bảo lãnh pnc rồi à, à, diện à, gì ta diện à, du học sinh h h một hả f1 cho tới f giờ không biết f mấy rồi đó f 35 luôn rồi đó thầy chuẩn bị tinh thần sức khỏe để đi về ngày chúng ta mong đợi sắp sửa xảy ra đó là tin tức cập nhật nhưng mà thường tin tức á nói ra tới nó lui cũng là như vậy những gì quý vị nói không có cho ngày cho tháng nha nhưng mà 80% đó là Đức Thầy nói Cả Đức Thầy nói cũng trúng 80% 20% còn lại là giờ chót hội đồng chư Phật Và cha là người quyết định cuối cùng Cho nên tất cả những nhà tiên tri lỗi lạc của thế gian từ xưa đến nay Đều là trúng 7-80% Chỉ có cái đài thiên đình Ngô Tấn Kiệt Official là trúng trên 90% mà sắp sửa trúng nữa trúng nữa <laughs> ví dụ mà mình đi về nè không về mà ngồi đây năm mấy tuổi ngồi chờ thời hoài sao cương tử nha câu cá cũng ờ, cái lưng ông cũng mỏi rồi đó bữa giờ lên núi ờ, đi tới lũi chân cũng đau rồi nè đến lúc phải đi về thì theo là mấy gì nhắn vậy đó là tin tức tin tức thứ hai tất cả các lãnh đạo Việt Nam hiện giờ nếu mà còn chút lòng nhân từ thương dân tộc Việt thì nên đi ngoại giao với thấp khắp tất cả những thế giới tự do để mà tìm con đường sống cho quốc gia của mình và để lưu danh thiên cổ và đừng có gây hận thù với dân tộc đó là lời khuyên chân tình đó nha mấy đại ca em à, tiểu đệ à, em thương mấy đại ca lắm thế gian nào không ai thương mấy đại ca bằng kiệt đâu người ta có à, tứ ăn tứ ăn là bởi vì không tại bên đây mình đang nói đại ca mình đang nói tứ ăn tứ ăn là chúng ta phải à, có ăn với cha mẹ mình đúng không à, có hiếu kính hiếu cha mẹ rồi sau đó có ăn với à, đồng loại của mình tức là đồng bào của mình đó rồi ăn à, ăn cái này nè kiệt đang nói này cái ăn là ăn quốc dương tức là ăn lãnh đạo tức là mình phải cảm ơn mấy lãnh đạo tức là dân trăm triệu dân đó là phải mang ân lãnh đạo ở trong tứ ân à, đức thầy dạy với phật dạy là phải có ân với lãnh đạo là phải cảm ơn lãnh đạo lãnh đạo chết là khóc mà ông nào mà làm cho trăm triệu dân mà khóc với ông đó là có tài hiện bây giờ cái tứ ân này đi chật lất hết rồi ở việt nam giờ tứ ân đâu có cha mẹ thì không có hiếu cha mẹ gì trơn á rồi à, dân à, có ăn với đồng loại ăn đồng loại tức là mình phải tốt với láng riền tốt với này nọ đâu tốt là nó quýnh thầy luôn nữa rồi ăn à, ăn với những nhà lãnh đạo những người lãnh đạo người ta mới cho mình cái cuộc sống tốt gia đình tốt bây giờ lãnh đạo mà có chuyện gì á, dân phái nữa mừng bữa hôm giờ biết như ông đi đời đâu có ai khóc gì đâu cho nên bốn cái ân này không biết gọi là tứ quán không á tứ ân á ông đang nhắc tới đâu nhắc tới đâu mình nói đó đó là ân quốc dương ân lãnh đạo ân chúng sanh ân cha mẹ ân tổ quốc tổ quốc thì bán nước cho tàu từ hồi ngày đầu rồi mấy chục năm trước cho nên này phải gọi là tứ quán thời đại <laughs> không còn tứ ân nữa mình không có nói là tứ đại trọng ăn đất nước gió lửa <laughs> lâu nói vậy lời thật nó mất lòng nhưng mà nhiều lúc có người nghe được thấm ý thay đổi cho nên à, bài thơ gì mà xưa có mấy cái à, một người tự nhiên làm thơ tặng có bài thơ của một cái fan này xưa tặng nghe anh thuyết pháp giản đơn mà nghe trỗi dậy tiếng đờn không dây ở mình nói chuyện đâu có đợn <laughs> à, Tiếng đờn không dây Đờn đông hòa lẫn đờn tây Thấm vào tim ốc Lòng này xót xa Thương mình thương hết chúng ma Biết bao đời kiếp rời xa mẹ hiền Lời này là Phật Thánh Tiên Mong cầu nhân loại quy nguyên tâm hồn Đạo sâu sao lại ôn tồn Nhẹ như không khí dập dồn không hay Nụ cười bí ẩn Ngộ thai Cười đây nhắc nhở đắng cay kiếp người Anh nói chỉ một phần mười Ai mà đại phước khóc cười lo tu Người đau vĩnh kiếp thiên thu Sao không chịu thấy ngục tù lợi danh Anh đang biểu diễn thực hành Thí tài thí pháp thiện lành khắp nơi Việt Nam ôi thật tuyệt vời Con rồng cháu lạc khắp nơi toàn cầu Rạng danh một bọc mẹ Âu Anh đang nhắc lại có đầu có đuôi Nhìn anh lắm lúc ngậm ngùi Tôi rưng nước mắt sụt sùi anh ơi Biết rằng anh dạ trống trơn Thí ba la mặt đâu cần tôn vinh Vài câu thơ thỏa lòng mình tự hào con mẹ Phục chinh toàn cầu Phục chinh lý đạo cao sâu Từ bi trí dũng Bắt cầu thăng hoa Suốt thông tân cụ xăm xa Trên đầu ba tấc Mẹ cha đang chờ Tri ân anh mấy dần thơ Ơn người dìu dắt qua bờ tử sanh anh là minh chứng thực hành Công trình công quả Lại dành công phu Ta còn mê tối đèn lưu Mộ anh là bậc chân tu lưu truyền Anh là bài toán nhất nguyên Đưa người cầu đạo lên thuyền Long Vân Thượng Lai đang tới rất gần Việt Nam Hoàng bản rất cần anh ơi Ước gì tôi được đến chơi, được anh khai ngộ về nơi tiên rồng. Tôi không cần đến thần thông, chỉ mong cảnh sống đà, đại đồng an nhiên. Quý anh tôi nói huyên thuyên, mong anh nói lại, mong anh nói mẹ đợi thuyền tôi lên. Thuyền là dấu thiên tâm nè, tự lên một bài thơ của à, một người hâm mộ thì ở ngoài kia đó cũng có người thương cũng có người ghét đó nghe thì à, cũng mong hy vọng mỗi một ngày mình lên đây cái mặt dày nè <laughs> cũng độ được vài người cái người mà hồi xưa chửi cái nhiều nhất á khoái người nào chửi lắm chửi nhiều chừng nào á rồi từ từ cái họ nghiên cứu thì từ đó đó họ mới thay đổi cho nên bây giờ á trong đảng viên hay là trong những cái tầng lớp giàu của Việt Nam họ bây giờ cũng từ từ cũng hiểu ra được đâu là thật đâu là giả bây giờ giàu cho họ không có hiểu nhưng mà đến ngày hôm nay rồi địa ốc nhà cửa phố xá tiêu điều chợ bến thành quạnh hiu mình sang cái tết buồn hiu mà, uh, u sầu năm nay là năm à, rất là dữ dằn á theo mình đoán vậy tại vì mấy vị nhắn vậy mà tháo triệu chim hiền vỗ cánh à, lấy hơi lấy sức để bay qua đại dương nào men cứ uh, hết rồi giờ nó còn nghe là không giờ ok mà hiện giờ đang livestream nó đâu có nghe nữa đâu đạo mình nói về à, đạo, đạo Phật á, là có bảy vị Phật trước khi uh, sắp sửa là Phật Di Lạc sẽ ra đời. Vị Phật thứ nhất là Tỳ Bà Thi Phật. Máu vị Phật thời xưa cái tuổi thọ ta sống dài lắm tới mấy chục nghìn năm. Rồi tới vị Phật thứ hai là Thi Khí Phật. Vị Phật thứ ba là Tỳ Xá Phù Phật vị phật thứ tư là câu lưu tôn phật vị phật thứ năm là câu na a hàm mâu ni phật vị phật thứ sáu là ca diếp phật vị phật thứ bảy là thích ca mâu ni phật cái gì kế tiếp á, đạo thiên tâm á, là di lạc phật mà cái trái đất mình nó sẽ tới một ngàn vị phật mới ra đời thì những người hôm nay không hiểu thiên tâm có thể chờ tới ông một ngàn á mỗi ngông á, tùy theo cái thời gian nha Phật Thích Ca hình như là ngắn nhất có 2.500 năm thôi là về hưu rồi bắt đầu vị Phật kế tiếp là Phật Di Lạc là à, khoảng 3.000 năm mình sẽ sống vào cái thời à, rất là vàng chim tức là không có lo sáng để đồng hồ 6 giờ dậy cũng không có lo tiền trả biêu, à, cũng không có lo là chiến tranh bom đạn nữa tại vì cái thời đó đó là con người sống ở mức văn minh và giàu có nhiều hơn cái thời nay của mình nhiều chưa tính là những cái uh, kỹ thuật về y khoa đó con người nó không có bệnh như thời nay nay quá trời bệnh thế Ellen nó đâu mặc áo gì đâu mà nó đâu trúng gió đâu thằng ông nấy mạnh như trâu vậy đó mà nó đi uh, qua trái đất của mình như đi chơi nó đi chua chua qua lại mà không cần mặc quần áo ở đâu lạnh Huy băng đi băng hôm nó không cần ngủ nữa nó hệ thức cả tháng trời ngồi trên đó bấm bấm bấm bấm không à <laughs> nó lên nó mặc áo nó đâu cười <laughs> hiện đâu mặc áo đâu không thấy nó mặc áo đâu à, <laughs> người của mình á mới bữa nay nhiêu năm chục độ thôi mà lạnh đứa nào mặc áo quá trời luôn ở ngoài đó ai nói chuyện lớn không ai kêu chứ mình nói này à, xưa à, đạo phật á là lúc mà phật lập ra cái đạo á có bốn người bốn người theo ngài nhưng không phải bốn người ấy là môn đệ mà chỉ là theo phật để mà nghe cái ông nội này à, thiệt giả cuối cùng có ông chịu tin như ông kêu à, trần như á rồi à, đạo à, đạo à, đạo tiên tức là đức lão tử là có một môn đệ là một đứa ở từ giáp biết đạo của ngài vì có ông doãn hỷ theo đức lão tử từng đoạn pháp truyền giáo là tồn tại đến ngày nay tức là có người à đạo lão thời đó đó nghe đạo khổng là có thập nhị hiền nhưng mà cuối cùng chỉ có một ông à, Sâm á, là ngộ đạo nhất thời cũng một người Chúa Giêsu là mới là tức cười nè Là có nửa người à Tại vì Chúa Giêsu à, ông uh, pa, gì ông ông Pare hả? Phản Chúa rồi cho nên tính có nửa ông mà à, mà đạo công giáo giờ mấy tỷ người ghê không cái vụ có phước đầu tiên có 12 người hôm nay quá trời <laughs> giờ là mấy mấy chục triệu mấy gì nói ừ. tới ông Mohammed có người đàn bà phụ nữ vợ ổng xong bây giờ ra <laughs> khắp cái uh, bên Trung Đông luôn tại sao đạo mình tại sáng nói chuyện đạo giờ đầu nghĩ tới đạo nói đạo luôn chứ xin lỗi mấy thầy nha con không có dám nhìn à, chớp của mấy ngài à, thế nói với họ thiên thôi nói trên mạng này mình phải người tu á mấy ông hay bắt bẻ lắm ô mày nói dở hơn tao nhưng mà ông ngược lại là cả đời ông có nghề đó tôi đủ nghề hết mà này đâu phải nghề của mình đó không mình nói dùm thôi đó mà áo này làm sao nghề được áo vàng kìa thì Người thì thuận theo đất Đất thuận theo trời Trời thì thuận theo đạo Đạo thuận theo tự nhiên Thì tới thời hôm nay á, Là đạo thiên cha tâm á, Cha đặt ra là theo thuận theo tự nhiên Để mà nó thích ứng với cái thời đại Nó là cái chánh đạo Còn những người mà Cứ nghĩ đạo thiên tâm là mê tín Họ là Họ là bất tín Nghĩa là họ đúng là Cái ngã quá cao huống hồ chi thời nay Kiệt đã nói một ngàn lần Đạo này Không lẽ Đức Thầy lập ra đạo hòa hảo Chẳng tha lẽ không đập ra, ờ, lập ra được đạo thiên tâm Thì cũng là Ngài Nhưng mà cái đạo này Đức Thầy là tuân lệnh của cha của mẹ Đức Thầy cũng có nói Tất cả các con họ thiên Thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô Đức Thầy khuyên mình thời nay Đọc kinh thiên tâm và đọc chú đọc kinh nhất tụng nam mô và không phải đợi tới ngày hôm nay mà đạo thiên tâm ra đời nó phải ra đời đúng ngày đúng giờ đúng lúc tất cả những chiếc thuyền nhỏ mà đưa người đi ra thuyền lớn vượt biên á thì chỉ có thuyền lớn mới vượt đại dương được hôm nay mình còn à, gọi là mới có cái mầm non mình không có nói cao nhưng mà mình chỉ nói để giao duyên cho những người tu cả đời theo à, đức thầy này nọ tất cả cùng một góc hết nhưng mà ngài có nói ai đã quen cái lối tu tập nào của thời nay thì cứ vẫn giữ vậy có nghĩa là những người bên hòa hảo vẫn tu theo kiểu đó nhưng mà phải giống như là mình cùng là một góc phải tôn trọng lẫn nhau để mà mình đưa cái thế giới vào đại đồng nhiều bàn tay mới làm được uh, uh, chuyện lớn chứ không phải chỉ có một bàn tay mà làm được phải góp sức với nhau cho nên phải dĩ hòa chi quý thì từ đó đó cha mẹ mới đặt cái đạo thiên tâm ra đời do kiệt hôm nay con bài ngửa là con của ngài mà ừ. người bên tây tạng gọi là tái sanh tái sanh đó thì mình cũng dạng là tái sanh còn à, hôm qua hôm kia vô hãng thằng me chơi nó hỏi <laughs> tôi nghe đồn anh dữ lắm ừ. cái mình mới hỏi lại nó ê mày biết mày nói chuyện với ai không cái nói à, cái nó hỏi lại nói chuyện ai tao là ê lên đó <laughs> người dưới ô nửa người phàm mình nửa dưới ô chứ mình đâu dám nói mình là là gì đâu nó cười khạc khạc khạc mày dép ô hả vậy chứ nhà ta đồn thằng alon là dép ô tao cũng là dép ô vậy tại thấy trong hãng à, xử lý rất là nhiều chuyện à, siêu á nó nể không? à, tại dép ô nó kiểu nó vậy á thì ai gọi à, thiên tướng kiệt này là gì họ thiên kêu là à, ông đó là dép ô rồi cho chắc ăn thì cái ngã họ không có lên à. chứ không đạo phật mấy người phật tử hay là mấy người tu uh, theo những cái môn phái khác đó mình nói mình là à, tái sanh à, từ trên trời xuống hay là thánh nhân hay là chuyển lưng thánh dương chữ chữ chuyển lưng thánh dương nghĩa là gì có nghĩa là một người đi nhiều kiếp một vị thánh mà đầu thai nhiều lần là chuyển luân thánh dương mình đâu dám xưng mấy cái đó mình nói mình diêu ô cho chắc ăn nhưng mà một ngàn phần trăm triệu luôn diêu ô tái sanh thì mới biết được những cái chuyện à, cực kỳ lạ mà nhiều người đâu có biết và làm những cái chuyện mà nhiều người chưa chắc làm dám làm mục đích chung là chỉ mong mọi người biết về cha về mẹ ăn hiền ở lành để mà giờ chót để mọi người cùng đi về trời với kiệt cho vui chứ giờ ở trên kia rất lịch bịch lịch bịch cũng giống như ở nhà sao vườn có mấy trái hồng nó chín nó rớt mình thấy cũng buồn á ăn đâu á ừ. thì à, con người trên trời cũng vậy tất cả chúng ta là chư thiên tiên chúng ở cõi trời nhé mình xuống đây khi mình đầu thai vô mình quên mình là ai thì có người xuống đây nhắc nhở mình là mình phải cảm ơn mới đúng còn mình không tin thì mình phải à, dựa cột nghe ông bà mình hay lắm ông bà mình à, xưa là dốt nhưng mà rất là thông minh lựa lại những cái câu mà lưu truyền tới ngày nay là à, mấy đứa nít hồi xưa nó hay bu bu á không biết thì giữa cột nghe thì bây giờ cũng y như vậy cho nên mình à, là người dĩa bô mình nói chuyện tiếng cõi trời á những lúc người thường là không có hiểu thì từ từ dựa cột nghe khoan phát biểu mà khẩu nghiệp một ai mà tiếp xúc với kiệt giống như bây giờ mình ngồi ở đây lâu lâu đổi màn hình dính để có màn hoài vậy bấm tới bấm lui thì đừng có nghĩ ngồi gì mình với kiệt mấy vị đứng đây đầy nè trong phòng này là bốn góc của ông nữa kìa đều đầy đủ hết cho nên tất cả cái tâm á ai á, là phải thanh tịnh và phải thật tình khi đến gần kiệt nha còn ai mà tâm xấu á là <laughs> mấy vị coi chừng á bẻ gãy răng á không có hù đâu <laughs> có đó Hiện giờ chúng ta đang ở sống uh, ngũ trượt ác thế Ở cái thời đại này Gọi là kiếp trượt Kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt Kiếp trượt là mình ở vào một cái kiếp con người Đọa đài, cực khổ nhân mạng vô thường cái cái kiếp của mình đang sống là kiếp người nè chứ kiếp tiên đâu có đâu có khổ gì kiến trượt mình thấy ai cái gì á khi cái ngã mình cao mà trước mắt á, mình cũng bực bội nữa tuy là không đụng tới mình mình cũng bực kiến trượt phiền não trượt ngang chó sủa mình cũng bực nữa đúng không cho nên ở cái thế gian này nó rất là kỳ cục còn mà mà ở trên trời đâu có chuyện đó à, không trên trời á tất cả tiên chúng ai nói cũng lời ngon lời ngọt không à, à cũng hòa hảo cũng à, bạn bè ê đứa nay đi hái hoa ở đâu rủ tôi đi nha à, <laughs> không còn xuống đây á ai mà tìm được cái vườn cherry mà trái bự á là bắt đầu về giấu chỉ kêu bạn bè gia đình thôi không có dám rủ đông người tánh ích kỷ là nổi lên liền Tuy là giường của Mỹ kiệt biết mà Mỹ thường thường mùa hè Nó có mấy cái giường đó Là cái người nào mà phát hiện cái trái bự Cái là chỉ rủ người thân mình thôi Không dám thông báo nhiều sợ hãi hết <laughs> Tâm con người nó <laughs> vậy đó Chúng sanh trượt là tất cả những người sống xung quanh mình trên trái đất này tâm ai cũng rất là mình không có nói là xấu hết nha hầu vậy cho nên à, chơi đến mức độ nào thôi đừng có tin hết giờ mình bước ra đường hoặc bước xuống lầu á mình tìm một người mà hiểu đạo hay là biết về thiên tâm hay là biết uh, có đạo nghĩa cũng hơi khó đó lúc nào cũng là tính là lấy cái tay thọ vào túi mình không à quý vị mà có nhà hư cái kêu cần xanh tới mà nó estimate nó nói chuyện trên trời á thấy cái mặt ngu ngu khờ khờ á là xong cho nên họ thiên uh, của của thượng đế á lúc nào cũng phải tươi tỉnh ngồi thiền khi mình ngồi thiền là mình không có trượt khi mình không có trượt là cái khuôn mặt của mình á nó sáng tâm sáng là trí sáng nghe chứ không phải mình đi vô chùa hay là tới đây mình ngồi nghe chuyện hiền hiền rồi giờ mình quên đâu ở đây á, là mình tẩy trượt là chủ yếu tức là làm cho cái đầu của mình sáng sủa hơn khôn hơn không có dễ uh, bị dụ họ thiên là vậy muốn cái đó là phải giữ giới 12 mà trên mong là mình phải ngồi thiền đọc kinh mỗi ngày cái đó là mình cứ nghĩ là món ăn của mình có bận cỡ nào cũng phải làm giết là nó quen à chứ không phải như uh, uh, mấy bác phật tử để bữa nào uh, uh, tôi không có giữ con tôi rảnh á, thì tôi chạy theo nhóm này hội đoàn kia hay là thầy này tổ chức tôi chạy theo để tôi uh, vui chừng nửa tiếng tiếng rồi tôi về về nó đâu có thăng tiến về cái cái tâm đâu hào quang vẫn tối thui trí tuệ thì không có phát triển họ thiên không có giống vậy họ thiên là phải ngồi thiền đọc kinh mỗi ngày chủ yếu là ngày xưa đó lúc mà lời này là của bề trên nói đạo thiên tâm chủ yếu là đốt đuốc đi và tu tại gia và ngồi thiền chứ không phải là có ngoài kia thì có những cái à, đạo đại thừa đó mình dùng chữ đạo là đạo a di đà phật á, là giảng sanh á, là chỉ là niệm phật thôi không cần đọc chú cũng không cần à, à, giữ à, th thực hành bát chánh đạo gì hết cái đó là hoàn toàn sai rồi à, mấy thầy thời nay á, mười ông bây giờ nè đụng chút là cầu siêu cầu siêu cầu giảng sanh nó không có đa số nhân loại á mình nói thật á là một là thành củ quyền hay là đội địa ngục hay là thú cho nên khi mình cầu cho ông bà mình những củ quyền của mình á là ông bà tổ tiên mình mất á rồi mình nhờ mấy ông thầy đọc cầu siêu á siêu là cái gì miễn sao mà đem ông bà mình rời khỏi địa ngục thôi là mình mừng rồi chứ không phải là siêu là thành phật đâu à, mà, ở trên thế gian á, thì mấy thầy cứ nghĩ là đọc, mấy ông đọc kinh là thành phật hết vậy đó nếu nói vậy à, ở trên trời chắc à, về chảnh một đống sân si tội lỗi mang về trời chảnh sao mà mấy chư phật chịu nổi mình là mình xuống đây vô thường thân vô thường là để mình học hỏi thanh lọc cái thần hồn để đi về trời chứ không phải mình xuống đây rồi cái nhờ ta đọc kinh cầu siêu không không cần học cái gì hết xuống đây quậy cho đã mang đóng nghiệp thì cái cuối cùng thầy cũng đọc kinh cầu siêu hay là bên sáng có à, giải thích đạo công giáo đó là à, là ông là được cứu rỗi về trời đó, là mấy đạo kia là vậy đó không có chuyện đó thiên tâm á, về trời hay không là do mỗi một ngày chúng ta làm cái gì á cái đó là sự thật thấy thì nó khó nhưng mà nó không có khó cái gì nó khó thì nó có đạt kết quả cao còn cái dễ quá toàn là gì, uh, mỹ người không vũ không à chưa đế là ai cũng biết rồi phải không khổ đế tập đế diệt đế đạo đế ai hiểu đó không rồi nhảy qua tứ ân nãy mình nói tứ ân giờ thành tứ quán <laughs> thời đại mạt pháp nó vậy á à. giờ giờ ở trong này đức thầy dạy có một cái là mình phải cảm ơn mấy lãnh đạo mà nếu mà dân mà không khóc không cảm ơn nghĩa là gì là mình đã làm sai với phật sao tại vì đức thầy là phật đúng không ờ à, không lẽ không lẽ dân sai à <laughs> có cái ai làm sai người tứ đại trồng ăn đất nước gió lửa lại cũng biết rồi Mình muốn diệt cái tham lam là phải đi bố thí Tức là bên Đạo Phật nó có cái những cái công thức mà khác hơn uh, Hồi giáo và Công giáo mình mới có một cái tàng kinh khác là tam đại tạng kinh tức là mình phải làm đúng cái process đó cũng giống như về, về việc làm về ngành di mạch thì nó phải đúng à, cái độ à, nhôm á phải đúng cái độ lửa nào chịu được mấy ngàn độ nóng thì nó cái con di mạch nó mới chạy được thì cái đạo phật mình cũng vậy thôi phải đi từ công thức chứ không có ai di đà phật thành phật muốn việc tham lam phải bố thí muốn nhận à, à, trị cái bệnh mà hung dữ á, là phải nhẫn nhục muốn à, muốn à, trị cái bệnh làm biến giải đại á, là phải tinh tấn tức là mỗi buổi chiều đi làm về ghé đây đọc kinh thì tự nhiên mình xiên à, phải xiên cái vụ à, đọc kinh xiên mọi thứ luôn một thứ mà mình thành á thành công á nó đi chung nhiều thứ còn à, thường chúng ta bị stress suy nghĩ lung tung coi à, clip nào cũng nhảy nhảy nhảy đó là cái tâm loạn muốn cái tâm không có loạn phải giữ giới 12 của cha và đòi ngồi thiền mỗi ngày họ thiên phải ngồi thiền 15 nửa tiếng để cái đồng hồ nè rồi đứa ai ngồi giỏi thì một tiếng thì từ từ mình sẽ thấy mình khác mình thấy Dầu cho ma quỷ nó có theo mình Ngồi thiền á, mình cũng tống nó ra nữa Tại ma quỷ nó không có chịu nổi à, Khi người ngồi thiền Giống như trong nhóm mình có mấy đứa mà bị trượt cái Bị ma theo á Nó ngồi cái nó lắc vậy nè thấy không à, Nó quay quay quay quay Thì từ từ giờ cũng hết Nghĩa là ai mà bị trượt bị ma rồi đó Theo cái nhóm thiền tâm thiền long sơn này từ từ là Ma cũng sợ luôn á Đáp này lì quá <laughs> Tôi tu không lợi tụi nó <laughs> nó cũng mượn cái xác đi theo thôi trượt mà đó là cũng là anh em chồng họ mình bám theo mình đó. mà họ không thích tu họ thích làm à, à, gọi là của <coughs> ngạ quỷ biết sao thích ngồi bàn này hơn cái đó không cái này ngồi thiền được với để đồ được cái ngồi nó, nó đơn giản như nó khỏe hồi đó là thấy hơi <laughs> giống như uh, quá à. ở trên trời á vẫn là trong dục giới nó có 12 cõi dục giới ở địa ngục là mình biết rồi nghe địa ngục là chúng sanh sống ở dưới đó như ai ở đâu quen rồi nó cũng là thuộc dục giới nhưng mà họ giống như dân hôm lệ xem ở dưới suối nó quen mình cho nó nhà đẹp nó không ở được thì à, mấy người ở địa ngục họ quen họ cũng thích ở dưới như vậy đó cũng có một cái xã hội của họ ở dưới sau khi họ bị trừng phạt họ đi lang thang trong bóng tối vậy. thấy mặt trời là họ sợ nên nhà phải mở đèn rồi lên sợ ánh sáng rồi ai mà muốn cho ma đừng có ở trong phòng mình á để gắn cái đèn mà màu đỏ đó với cái đồng hồ mà quay nó có nó có phải có số 12 số thiện ma nó sợ giờ giấc lắm tại nó ở trong cái trạng thái giống như là lân lân vậy mà hãy mà thấy cái đồng hồ là biết tính giờ á là thời gian cực khổ lâu á nó sợ thì nhà muốn không có ma để cái đồng hồ quay quay với ờ, bóng đèn đỏ đỏ địa ngục súc sanh ngạ quỷ là mình biết à ngạ quỷ đa số là mấy người uh, sân trước sân như sao mấy nhà giàu mấy uh, lãnh đạo rồi đó ừ, đa số sẽ thành ngạ quỷ rồi họ tham á tham ích kỷ á thành ngạ quỷ ngạ quỷ là giống như uh, cái cổ nhỏ xíu à mà lúc nào cũng đói bụng á cái bụng thì bự vậy nè thì cứ đi vòng vòng vòng vòng ăn mấy cái uh, xác chết ăn mấy cái đồ dơ của phụ nữ hay là máu huyết uh, thay sình thúi rồi đó ngạ quỷ à, lúc sống ăn đồ sen không người cũng là ở trong dục giới atola tại sao mình đọc này tới vì hiện tại ở trên trời á cháu ba đời của chúa Atula đó nó sân si Atula nó có phước ở cái cõi trời nhưng mà cái tánh còn nóng rất là nóng thích đánh lộn lắm à, thì hiện giờ Atula đầu thai xuống thế gian mình gần phân nửa ở cái trận này là bề trên á họ tất cả các chư Phật với cha mở cổng ra cho nó xuống để thi giờ chót nó nói nó sẽ thay đổi nhưng mà xuống đây gọi đâu có thay đổi đâu vẫn hung hăng hung dữ <laughs> qua cái sàng lọc này sẽ bị nhốt lại hết không có ai mà đánh thắng nổi với phật hết trơn không có ai mà đánh thắng nổi cha hết trơn một ngàn năm bao nhiêu à, sấm cơ và à, à, định mệnh của trái đất này đã sẽ đi đúng đến lúc nào nó như là phim gì đó khúc nào chiếu cái gì là cái gì hồi sáng có mấy người hỏi à, là sao à, à, chờ lâu quá mỗi lần mà nghe cái đài thiên đình này nghe kiệt nói cái bắt đầu họ nghĩ là ngày mai sẽ xảy ra thì bây giờ cũng có bây giờ không tin 3 tháng trước coi lại mấy clip cũ mấy vị kêu là mình chuẩn bị gạo việt nam chuẩn bị đồ ăn thì giờ học chưa đầy 3 tháng nữa là bây giờ bệnh bắt đầu đói rồi đó cách đây 3 tháng bao nhiêu công ty hãng xưởng nó đâu có đuổi người đâu mở dở đuổi chuyện đã xảy ra rầm rầm chứ hồi xưa à, sư phụ cũng làm chặn trình ông nói 500 năm tới ngày hôm nay mình nói có mấy tuần với tháng thôi mà họ nói còn lâu là cái tâm bị loạn tại không chịu ngồi thiền dạ thưa bác bác khỏe không đổi màn hình đi con đứng bấm bấm rồi để ờ, chừng năm bảy phút đổi rồi bác cứ ngồi đó tự mỹ tho qua hả trời ơi, qua tới mỹ quốc ở sao đổi màn hình đây sao nó không có đổi ok đổi ờ, đổi đổi qua lại bác mỹ tho qua <laughs> à, ờ, bác qua bác ờ, bác thăm ông trâm thăm con thăm con á hả thôi kêu bằng con được rồi chứ phụ vậy vậy á hả à, <laughs> cũng hân hạnh đó nha <laughs> Cô thấy con sao? Giống khỉ bảy màu không? <laughs> Có nhiều người kia con là khỉ bảy màu thì hơn suốt mà còn nói tiếng Việt nữa chứ còn đâu có nói tiếng khác đâu mà người Việt Nam là người ghét con nhất người Mỹ nó không có chửi con nhiều nha mà người Việt Nam chửi con nhiều nhất <laughs> thì à, đúng ra tính cũng không tính ra clip nữa à, mấy vị kêu ra nói để khuyên à, giờ chót rồi còn không có nhiêu ngày nữa để à, mọi người à, biết có có thượng đế à, mục đích của kiệt là thông báo là đức thầy sẽ à, tái sức giang hồ <laughs> cũng giống như xưa là kim mao sư dương vậy đó tạ tốn không mình là chương vô kỵ sư phụ sẽ tái sức giang hồ á mà người ta đâu có biết chơi chơi chơi chơi à mấy mấy ông à, việt nam mấy, mấy lãnh đạo á mấy ông cười mấy ông nói tao giết sư phụ mày hồi năm 1941 hả năm nào ta tao giết ông về chắc ông thành à, xương à, có thành ra cho rồi sao mà ông sống là được ủa phật sao mà chết ông quên con cái là phật không có chết thì mục đích chỉ thông báo để dọn đường cho Phật ra đời hồi xưa á, mấy vị nói con làm sao á dùng cái tài của con con nói kiểu nào không biết con mang à, một uh, trăm cái mặt nạ cũng được cho nó trội cà chua với trứng gà đi mà miếng sao mà trên hai chục triệu người á mà hiểu được con á là lúc ta mới xuất hiện được chứ bây giờ ta mới xuất hiện trước nó trội ta làm sao <laughs> con xuất hiện trước nó trội con chúng cho nó đầy lắm nó ngu mà dạ, sorry vô minh tại sáng qua ông kia có ai hỏi chữ vô minh á mình có giải thích cái thằng mà nó ôm bom tự sát á là cái thằng đó là ngu nó chỉ ngu thường thôi là tự gì nó cũng có máu anh hùng nó có thể chết á, là nó bị à, đoạn thời gian ngắn còn cái vô minh mà của cái người mà không mình đang nói chỗ này á, là phật thánh tiên xuất hiện mà chửi phật thánh tiên á là nặng lắm nặng hơn cái thằng ôm bom tự sát gấp trăm lần ôm bom tự sát vào sau nó cũng có cái tinh thần dân tộc nó nó ghen còn cái thằng mà ăn cướp mà đi à, cầm mã tấu mà chém một loạt mấy chục người giỏi lắm nó bị tử hình là cái ngu cũng là gọi là loại ngu nhỏ là vì nó nó, nó cần tiền còn cái ngu mà không biết phật xuất hiện á nó mới là đại ngu thì mình dụng chữ là vô minh giờ lỗi đó nhiều lắm nãy đang nói tới đâu hả bác này à, đang nói cõi Atula cháu ba đời của Atula đó tối ngày á rảnh lắm tụi nó rảnh lắm ai mà giống như à, mình đi xuống phát trên lót vậy đó ngó cái là gặp nhân chơi là ờ, nó nó nó qua đập kiến mình rồi nó không có thích ai đụng tới nó thì trên trời Atula nó cũng giữ vậy đó Atula thuộc dạng như nó nửa con người nửa cái đầu nó là đầu người nha cái thân nó là có bốn chân thú đủ kiểu thú cho nên là ờ, quý vị phải coi phim phong thần hay coi phim uh, tay vô ký rồi đi thì cũng nó cũng gần giống vậy đó. thì là Atula nửa người nửa thú khi nó đầu thai xuống đây á nó cũng làm mấy chức lãnh đạo đồ dữ lắm từ nước này sang nước khác hôm nay đầu thai uh, qua bên uh, anh anh, à, uh, anh tập á à, cũng dạng đó đó Putin rồi tất cả bốn cây dù cuối cùng của Atola sẽ bị cắt đứt là thể chế cộng sản vô thần trên thế giới sẽ bị hủy diệt trong một thời gian không bao lâu mà giờ mình xong cái đài này ra cửa cái mình nghe ở đài Việt Nam kinh tế phát triển à, thị trường chứng khoán đang lên à, công ty hợp đồng tỷ tỷ gì giờ không biết nhưng mà giờ bển gom hết vàng của dân á đổi thành đô la để mà làm ngoại tệ mà, mà đi giao dịch đó.